em ờ, xin chào cô chú anh chị em thì hôm nay em tới nhà của anh Phan Văn Hà ở ấp xã xếp xã Tân Thành Bình huyện Hoa Cây Bắc tỉnh Bến Tre thì hoàn cảnh của anh anh đang mang căn bệnh ung thư thực tàn à, thì à, đang à, vô quá trị ở trên à, thành phố thì à, trong thời gian vô quá trị thì à, nhóm của tụi em á, Ờ, có vận động ờ, nay anh về nhóm tụi em ờ, vô để tao tiền cho anh thì hôm nay là trời cũng mưa mọi người đường thì ti nó nhỏ chạy cũng hơi khó đi có ở đây là mỹ dung với người bạn áo trắng là tinh phong người bạn áo đỏ là tên nó quý thì à, để mình vô mình à, ờ, quay cho mọi người à, cùng xem lớn hả không rồi chú về hồi nào sức khỏe lúc này thấy sao à, thì đỡ rồi chứ cả tỷ vậy là tốn chi phí tốn bao nhiêu một lần 12 triệu không có nhiều như, như tạm ứng là tạm ứng đó, ờ, là tạm ứng số tiền đó phải không <coughs> đây là con nhỏ khó khăn nhất rồi à, mới nó thành bát luôn á <laughs> vô má không thấy nàng thấy đậm đậm rồi rồi nó nói xạ tỷ bao nhiêu lần 25 lần 25 lần 25 lần là nó trong khí đó nó mới tạm ứng có 12 triệu thôi phải không là chừng nào xong hết nó mới tính thủ tục hết phải không hôm qua con nhỏ đá nó làm phải mổ hai lần mổ hai lần xem vô mổ, một lần xạ tỷ sau này ủa xả tỷ rồi mày mổ nữa là sao ta Ủa, Đây, trở lại nghe cho coi coi đem ra ngoài rồi đi cầu ngang không đưa xuống xả ờ. tỷ rồi bắt đầu là xong là cái cái cái cái, cái khối u đó hết là đưa cái đó xuống ờ, về vị trí cũ con nhỏ ban đầu tôi đá hôm qua nó họ ờ, lắc cái khối u nó teo lại còn nhỏ là mới lắc mổ cái lắc khối u rồi mới một thời gian sau mới mổ đem vô cho chú đi cầu trở lại chú qua đây bà chú qua đây nè ngồi ra đi quý dạ ông già của ông hưng rể của chị tư chứng á nổi thằng dấn á à, ông bị con năm á còn thằng này cũng lâu dữ lắm rồi mà đợt kia nó hồi nghi dạ, à, ờ, đầu chỉ không à đi về xe 6 giờ còn ờ, cái cái cái cái ờ, cái hoàn cảnh ờ, tên ba giác sao giờ đi ha để sáng mời đi để sáng mời đi với nhỏ kia luôn thì anh thu anh anh nói cái clip này dừng lại em đi à là từ mai có không à còn chị đây có hẳn mai đi phải không à, không chị để mai đi anh mới đâu nghỉ vậy dạ, em biết cuối làm gì hả hả em biết cuối làm gì hả hả biết không biết thôi rồi nó hỏi gì gì ngoại chung mà <laughs> anh biết rồi <laughs> dùng không biết đi thì cũng sạc cái bờ lỗ của người ta rồi đi nghe qua lại qua lại này hả ừ ngay chỗ ngã ba ngay năm tập tờ tới tập tờ tới xíu đó ờ, kế năm tập đi xuống ấp chính á giáp anh á nhà năm tập rồi tới nhà quý kế bên ngã ba cái cái cái kỳ mà đi vô cho tiền là sao ngân ngân gì đó có đi mà nghe cái cua cục chỏ đó ngân mà bị ung thư chết rồi đó à, con của bà bà bi cái gì tao không bà chặt nhỏ tuy hiện giờ là con bà ba bi rồi bác đó không không gành nãy còn cái hoàn cảnh là đi là đi um, cái sân banh đi vô đi vô hút nóng á quái cua quái cua chút xíu <laughs> đi sờ qua đi cũng hình như ngồi vậy ờ, mệt không ngồi lâu thốn lục thốn hả ờ, nhưng Ôi, này mình ờ, làm đi bây giờ ông vô nằm dưới đấy không ngồi họ chịu nói em chặt lắm ừ, làm tước đi có một lần người ta làm lên đăng lên trang của mình rồi tôi mà tại vì này Dạ. giờ vâng. hả bấm giùm nãy ờ, đi nay nay sợ anh chụp rồi hả bỏ khẩu trang ra tới nhận dạng được em chứ dạ. Mỹ Dung nha mọi người, Mỹ Dung chạy xếp hai trăm năm ngàn đến đi đến đi anh bình anh bỏ anh bỏ tiền tên bạn mày em gì nó còn quay quay năm trăm nghìn ra đây quay người ấy là vậy vì không được chứ nói số tiền gì nữa rồi quay không phải để sao để sao không để sao rồi quý tới đây quý để quay quý không em làm gì em hả đây một thành quý từ một thành quý ở chỗ hôm nay mình ờ, đại diện ờ, nhóm thì trong đó có ờ, Facebook Thanh Quý ủng hộ anh Hà là một triệu nghe mọi người và dạ. anh Hùng Vương Facebook của à, Lan Lâm ba ba trăm hai ba anh Hùng Vương Facebook của Nguyễn Thị Phương Thí nhóm tâm ý một Bắc mươi ngàn rồi hai trăm năm mươi ngàn còn có mạnh à, thường quân Facebook của Mỹ Dung ở chợ Xếp 250 ngàn một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười hả? mười ba hả? Ờ, mười không? một mười hai mười ba Mạnh ờ, Thường Quân ờ, Facebook mình cũng không biết nói gì hơn rồi mình ờ, xin ờ, chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân các nhà hảo tâm ờ, đã cùng chung tay với em để giúp đỡ cho anh Hà có số tiền để đi bệnh viện vô quá tỷ thì em thật thật cảm ơn cảm ơn cảm ơn mấy nhà mạnh thường quân tạm dừng cái video tại nơi đây thì mọi người nhớ đăng ký kênh và dạ, cho em một like một chia sẻ